Di phải tự lái xe nè còn cái chiếc xe kia thì do là anh sĩ uh, không có tự tự đi á cho nên là Di cũng ngại cái vấn đề bị dịch đó đó cho nên là Di không có đi chung xe Di tự lái xe đi ha đó thì chiếc xe C180 AMG lần này mà Di giao cho anh sử các bạn là thực ra là Di chưa có gặp anh sử luôn và chính xác là Di cũng chưa có nói chuyện với anh sử luôn các bạn hai anh em trao đổi với nhau chủ yếu là qua tin nhắn thôi đó thì anh sử thì uh, nhắn tin với Di chắc cũng khoảng tầm ngày hôm trước ngày hôm sau thôi là anh sự đã chốt cái chiếc xe rồi đó và ngày hôm sau nữa thì anh sự thanh toán hết và bây giờ là Di mới là à, giao cái chiếc xe về Bình Phước nè chính xác là ở Bù Đốp luôn các bạn rất là xa gần gáp với là Đắk Nông á. tính ra từ thành phố Hồ Chí Minh đến lại Bù Đốp Bình Phước thì nó khoảng rơi vào tầm hơn 150 cây số đó lần này thì Di tự đi lái xe luôn các bạn cho nên là chuyến này đi giao xe cho anh sự chắc khoảng tầm Ờ, uh, 6 giờ rưỡi hơn Di mới có mặt ở tại ờ, nhà của anh Sự quá và chắc cũng giao xe xong về tới nhà chắc cũng khoảng 11 12 giờ đêm đó, chuyến này Di tự lái xe chắc hơi mệt đó, mình thường, bình thường thì đi với anh sĩ anh sĩ lái Di chỉ việc lên xe nằm ngủ thôi đó, rất là sướng <laughs> ok bây giờ hiện tại ngoài trời đang mưa nữa ok thôi bây giờ Di sẽ um, tắt máy đây đó, tranh thủ chạy xuống ờ, gặp anh sự để giao xe cho anh sự thôi một lát nữa tới nhà của anh sự thì Di sẽ quay cho các bạn xem nha Di cũng chưa có biết anh sự luôn ok hẹn gặp lại các bạn tại nhà anh sự nha Too many days in the darkness Without a glimpse of the light Artlist.io Running tired and broken and scared But I swear I'll never give up the fight I see you broken and beat Các bạn thấy không? Đó, trên tắp lô của Di là Di để một cái tờ giấy thông hành đó Bởi vì là khi đi qua địa phận tỉnh Bình Dương và Bình Phước á, Thì uh, à, Di phải đi qua một cái chốt kiểm tra, kiểm dịch các bạn nha Không phải là kiểm dịch nữa mà là khai báo y tế đó Khi mà Di uh, à, mấy anh thấy là biển số của xe của Di là biển số thành phố Cho nên là mấy anh kêu vào hỏi thăm một cái thì Di chỉ cần xuất trình là hai cái giấy mà Di uh, tiêm vaccine thôi đó và mấy anh hỏi là đi đâu đó, thì Di trả lời xong rồi mấy anh cho đi thôi cũng rất là nhanh các bạn chứ cũng không cần phải à, quét mã QR gì nữa hết à, đây cái giấy nè Ok thôi bây giờ chúng ta lên đường tiếp thôi dự kiến chắc là tối ngày hôm nay chắc khoảng tầm 12 giờ gì mới về tới nhà quá sáng mai không biết đi làm nổi không đây bây giờ là đi tới bình phước rồi bạn thấy đồng xoài ha đây đồng xoài đúng không tân phú còn khoảng tầm một tiếng nữa các bạn gì mới đến nhà của anh sự được ha tới lòng sò rồi nè các bạn ở đây dịch bệnh thì sao anh sự đang uh, cũng nặng nề lắm vậy hả ở đây anh tiêm mũi đầy đủ hết chưa tiêm một mũi à, hả bữa nay mới nói chuyện với anh luôn á chứ em có nói chuyện với anh đâu toàn là anh em mình nhắn tin với nhau không đúng không đúng rồi toàn là là chat ờ, facebook chat facebook không à <laughs> ủa vậy là anh có có kết bạn facebook với em lâu rồi hả có mà có kết bạn mà vậy hả tại vì xuống luôn xuống, luôn tại vì á anh kết bạn facebook của em thì ờ, cái đó là bay em facebook ta anh kết bạn facebook với em em cũng không biết khi nào luôn á rồi tình cờ ngày đó anh nhắn tin với em là em mới biết mình coi youtube mình mua mình coi trên youtube á mình thấy ok rồi mình liên hệ luôn dạ mà anh, anh không gọi cho em anh không gọi cho em tại vì mỗi khi khách hàng ấy hay gọi điện thoại cho em nè hoặc là nhắn tin zalo còn anh thì anh nhắn facebook <laughs> cho nên em không biết là anh coi ở đâu nữa vừa làm xong là em ờ, đem xuống cho anh luôn á chứ nếu mà đi sớm thì giao sớm là giờ tối ở trên đường á mình nó gần cây sở dạ dạ dạ nối của ông mới được ha à, em chỉ cho anh mấy cái đồ à, mấy cái cơ bản thôi tại vì mình cũng chạy xe rồi đó yeah. Dạ. Ờ, có gì có gì sơ sơ những cái mới thôi ok anh ha à, anh đạp thẳng anh nổ máy ở đây anh đang nổ máy luôn rồi đó nhưng mà xe tại đây nó lạnh đây nên khu vực này là anh chỉnh máy lạnh giùm em đặt những cái này rồi độ là hai bên khác nhau ha ui ở dưới đây à. còn cái cần số ở đây anh tự nha cần số ở đây khi mà anh đạp thắng anh gạt xuống á là chạy tới đây là tới đây là tới gạt mạnh lên r là lùi còn khi mà anh tự đậu xe như thế này nè anh sẽ bấm vô đây là bắt kịp ba chỗ này kỳ á ta nhìn trên tốc lô cái đó là nó hiện bộ trên tốc lô hết đúng rồi <laughs> ở đây đúng rồi nó hiện lên đó đó tất cả cái gì nó cũng đều báo lên tốc lô cho anh hết nha khi mà xe của mình đụng bánh nó cũng sẽ báo tới kỳ bảo dưỡng nó cũng sẽ báo đó, xe của anh sự thì 8.000 cây số cũng sự sẽ bảo dưỡng một lần hoặc là một năm anh đi chưa hết 8.000 cây anh cũng sẽ bảo dưỡng một lần à. xe này là xe mình ừ. ha siêu xe mà <laughs> còn những cái gì có cái gì cái chế độ gì mới à, về về cái cụm điều khiển nè ba con thấy nguyên, chỗ này kỳ nè ba nguyên nguyên cái cụm này anh sẽ điều khiển cái màn hình này dùm em không nguyên cái cụm điều khiển bên kia anh sẽ điều khiển màn hình bên kia dạ chẳng hạn như khi mà anh đang lái xe anh không có rời ta lái thì anh có thể là điều chỉnh này nó tất cả mọi thứ anh thấy nút thơm nè nút thơm là cái nút menu á menu á ha ba ba ba ba cái chỗ này là cái gì vậy con cái này là mướn điều điều khiển cái này nó van van bánh xe ba ba ba cái này là cái chìa khóa này còn phụ kiện chứ có cái gì nữa phụ kiện ở phía xa thì em để phía xa có đèn không à, chú ơi dạ. chú chú chú có đèn có đèn có đèn không đó đèn có đèn đó có đọc sách đó đó đó à. À. à. Ờ, hiểu rồi, hiểu rồi, À, với lại có lưu ý anh đi thì ở trên vô lăng đó, nó có sẽ có nút liêm với là nút ga tự động nè liêm là giới hạn tốc độ ví dụ trong trường hợp mà anh sợ công an lắng tốc độ những đoạn đường giới hạn tốc độ ha thì mình có thể là cài đặt giới hạn tốc độ set, bằng cách set là set set tốc độ. set tốc độ anh bấm liêm cái rồi anh bấm set cộng trừ nói dụ một ngày nào nọ mà anh chạy mà anh thấy anh đạp ga nó không có chạy nó sao tôi đạp ga hoài nó không chạy lên đó. thì có thể là anh đã bấm nhầm cái nút lim rồi đó nó đạp ga nó không tăng lên được có nhiều khách hàng ha lái xe cả năm luôn mà không biết cái nói luôn ha <laughs> ủa sao xe chị xe anh đạp ga nó không lên ha à đang với hàng tốc độ <laughs> cái gì rồi ok dạ. ha để thôi dạ con à, phía sau đi ra phía sau Cái cách nào gỡ cái cái chìa khóa con đẩy gì đi ngoan nha bạn dạ bác chắc ờ, để cái xe của em lên trên xe anh giùm <laughs> em quá vậy nó vui lắm à dạ em có bó hoa gửi tặng anh ha rồi cảm ơn duy cảm ơn công ty nha em cảm ơn anh rất là nhiều đã tin tưởng ủng hộ em à, em chúc anh và gia đình khỏe nha vui cũng như là có nhiều cái trải nghiệm thú vị trên chiếc xe của anh rồi cảm ơn nhiều dạ cảm ơn công ty nha dạ cái thảm em để nguyên ở đây ha cái thảm em để nguyên ở đây ha cái dù nó tặng cho anh này. thảm này của chưa lót à, thảm này mình lót trên đúng không đúng rồi để mình lót sau đi dạ rồi ở trong này nó sẽ có những cái dắt để à, anh à, những cái dây sạc điện thoại á sạc ờ, điện thoại cho android với lại cho iphone cách hướng dẫn sử dụng nằm ở đây nhé à, chú có thể nào mà con chú gỡ cái này đây đây đây này chia nha ôi chú Nam là nó hơn ấy là nó gần đỏ nhiều khi ở Sài Gòn bây giờ là đỏ đỏ hơn anh nhưng mà tại vì được tiêm nhiều tiêm hết rồi tiêm hết rồi nhiều cho nên là nhiều khi bị nhiều lắm nhiều nó bị bị nhiễm nhiều lắm nhưng mà tiêm thì nó sẽ rất là nhẹ không có bị ảnh hưởng nhiều nó nhiều khi họ không khai báo luôn họ vẫn ở nhà họ ở sinh hoạt bình thường cho nên ra đường lây tùm lum họ mà tiêm hết <laughs> cho nên nhiều khi anh bệnh nó phức tạp hơn anh đúng rồi ở đây ờ, tỷ lệ phổ cập vaccine chưa có cao ở đây khoảng được bao nhiêu trăm trăm năm chục trăm năm chục trăm tầm khoảng năm sáu chục phần trăm thôi bà cô lơ xem ok thôi em xin phép anh chắc là ngày uh, qua đầu tháng chị thế xong rồi anh em còn liên hệ để làm đăng ký xe cho anh rồi được ok hiện tại thì mấy cái giấy tờ này em vẫn không có giao cho anh em sẽ giữ đây của không em làm cho anh luôn bên đây thì à, xe này mình đi vòng vòng đây vô tư mà có vấn đề gì đâu vừa rồi mình đã bàn giao xe cho anh sự xong các bạn đó, thì à, ngày hôm nay Duy mới được gặp anh sự ha đó, thì ừ, do là điều kiện đường xá cũng xa xôi cũng như là dịch bệnh các thứ cho nên là Duy tranh thủ Duy giao xe cho anh sự xong rồi Duy quay về là thành phố Hồ Chí Minh và ngày mai Duy còn phải làm việc nữa đó, bây giờ là 7 giờ rưỡi rồi chạy chắc khoảng là 4 tiếng đồng hồ chắc khoảng 11 giờ rưỡi thì Di mới về tới nhà Ok thì à, cái chuyến giao xe như thế này các bạn nó cũng không có gì à, à, để cho các bạn xem ha à, chủ yếu là à, cho các bạn xem là à, biết là ngày hôm nay là duy đi giao xe cũng như là đối với những khách hàng của Duy các bạn thì lúc nào Duy cũng muốn là à, tặng tay giao cái chìa khóa xe đến cho quý khách hàng mặc dù là đường xá rất là xa đó đó đi rất là mệt rồi cũng như là rất là tốn thời gian nữa nhưng mà Di lúc nào thì cũng sắp xếp cũng muốn tranh thủ sắp xếp để mà giao chiếc xe cho những anh chị khách hàng của mình thật ra các bạn thì Di đưa cho các anh vận chuyển giao về tận nhà cho cho anh sự hoặc là cho những anh chị khách hàng thì cũng là bình thường thôi bởi vì là là với điều kiện dịch bệnh như thế này cũng như là là xa xôi nữa cho nên là hầu như các vị khách hàng đều thông cảm nhưng mà à, Di cũng lúc nào cũng muốn à, à, tạo cho khách hàng của mình à, một cái niềm vui cũng như là à, đó những cái xe Di đều muốn là giao tận tay cho những anh chị khách hàng của mình với một điều nữa các bạn là <laughs> à, Di chưa bao giờ gặp anh anh anh anh sự anh sự mua xe rất là nhanh rất là thoải mái luôn đó, chỉ hai anh em chỉ nhắn tin chỉ chat qua Facebook thôi đó các bạn đó nhưng mà Di giao với xe tới uh, các bạn biết không mua hàng online mà mua mua một tỷ mấy anh sự chỉ cần nhắn tin ok anh chuyển tiền thông tin đầy đủ anh chuyển tiền là xong à, ảnh cũng không có hỏi gì nhiều ảnh cũng không có phải là à, kiểu giống như là ảnh đã biết gì rất là nhiều ở trên mạng các bạn ảnh hoàn toàn tin tưởng mình luôn á cho nên là ảnh mới giao số tiền lớn chuyển khoản một số tiền lớn như vậy à, ok thôi bây giờ Di xin được phép kết thúc clip tại đây đi nếu các bạn có bất kỳ những quan tâm nào đến những cái mẫu xe của